Hi, mình chào tất cả các bạn đến với video của mình và video này mình sẽ làm về Sailor On Me Chapter 1043 với cái tên là Có phải chết thì chúng ta cũng chết Em chỉ là những samurai của Kosuke Oden nếu mà có thể phải hy sinh đến, đến cùng thì cũng có thể chết chung với nhau Đầu tiên thì là Yunesa nói với lại Momosuke là tôi đã nghe thấy nó rồi Âm thanh mà phải 800 năm rồi tôi mới có thể được nghe lại Momosuke Ke hỏi là lại Yunesa ngàn năm tuổi là tiếng à, là cả là, là ngươi đã nghe thấy gì thì Yunesa lại nói là tiếng trống của sự tự do không còn nghi ngờ gì nữa cậu ấy đang ở đây Moko Monosuke nói là là ai thì Yunesa nói là Joy đã trở lại sau cái tiếp theo thì thì Luffy Luffy à, không hay không không có Luffy nhưng mọi người đều nhắc tới Luffy Luffy đó là Luffy đã có hình ảnh này chúng ta thấy ngạc nhiên khi cao su của Luffy nó bị chảy ra đó là một một tin vui cho các fan One Piece đây là chỉ chỉ mới là thông tin nhanh nói nhiều sẽ bất hay hay mình sẽ nói chi tiết ở video chính nha rồi, cảm ơn. Và trên đây là Sin là Solar Ambi.Motor 1043 cộng có phải chết thì chúng ta cùng chết. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn các bạn các video sau nha. Đây mới là chỉ là thông tin nhanh thôi.